Chàng trai đã chạy thoát trong gang tấc, chắc chắn sau này anh ấy sẽ không dám để bình ga ở trong xe như vậy nữa. Anh chàng giao hàng tận tâm nhất mà tôi từng thấy, anh ấy đã cố gắng dùng mọi cách để giao gói hàng này, Ồ, oh, chú ngựa này thật là bất lịch sự khi vào quán bar. Cô gái ấy có sức mạnh của Captain Marvel chăng? Cô gái này buồn ngủ đến nỗi không thể đi được vào nhà. chàng này phải cảm ơn vì đã có VTV ghi lại, nếu không anh ấy sẽ phải đền bù cho sự đổ nát này. Ồ, oh, cô bé đã được Superman cứu, Anh trai à, chiếc ghế này thực sự không dành cho anh. Nếu bạn nhặt đồ ăn bị rơi trong vòng 3 giây thì vẫn có thể ăn được, nhưng là trường hợp không có camera nhé. Bruh. Có vẻ không có gì đặc biệt, đây chỉ là một bãi đậu xe bình thường, nhưng không, thò sẽ đến ngay bây giờ. Thì ra mục tiêu của anh ấy không phải những trái bóng ở trên bàn. À, có vẻ như chú chó đã cảm thấy điều bất thường chỗ cánh cửa. Hãy thử tưởng tượng một lúc nào đó bạn kiểm tra camera an ninh nhà mình và nhìn thấy điều này thì sẽ thế nào nhỉ? Thứ chú bỏ muốn là chiếc xe máy màu đỏ của bạn, nó rất bắt mắt. What the dog doing? Vụ va chạm khá nghiêm trọng sau đó tài xế đã bỏ đi, nhưng rất tiếc camera của chúng tôi đã ghi lại được. Một bước đi sai lầm của người đàn ông. Con mèo này hung dữ quá rồi, nó khiến cho cả con chó và cô chủ của nó phải quay vòng vòng helikopter, helikopter. Tôi không hiểu bằng cách nào anh ta có thể vượt qua cuộc thi sát hại cái xe. Có lẽ chú chó đã sẵn sàng để thưởng thức việc quay ngon lành. Nhưng giờ đây nó đã trở thành con đắc Batman mất rồi ông đang thắc mắc tại sao kênh của tôi lại có cái video nhảm nhìn này đúng không? Tại vì tôi đang tập edit và cái video này là một trong những bản nháp của tôi gửi cho khách các ông ạ. Xóa thì phí nên tôi vứt lên đây cho anh em xem chơi he he. Tôi chắc chắn thằng ACN sẽ phải khóc thét với con pen này của tôi he he.